Thành phố Hồ Chí Minh, quân đội trang bị súng AK xuất hiện khắp nơi. Sáng ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn siết chặt hơn các biện pháp chống dịch, trong đó việc hạn chế người dân ra đường được cho là ưu tiên. Cũng trong ngày, mạng xã hội Việt Nam lan truyền hình ảnh của nhiều quân nhân được trang bị súng AK đứng gác và kiểm tra giấy thông hành của người dân tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố. Việc triển khai quân đội được giải thích là để tăng cường lực lượng cho công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho rằng lý do thành phố chưa kiểm soát được dịch tốt không phải là vì chính sách mà là vì không đủ nhân lực. Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, đã triển khai hàng ngàn bộ đội chủ lực từ quân khu 7, quân đoàn 4 và khoảng 35.000 dân quân tự vệ để tham gia chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh những quân nhân với súng AK đứng soát giấy thông hành của người dân đã tạo ra dư luận trên mạng xã hội, trong đó nhiều người cho rằng việc trang bị vũ khí là không cần thiết. Một người dân thành phố Hồ Chí Minh cho RFA biết quan điểm về vấn đề này với điều kiện giấu tên vì lý do an toàn. Cái chuyện mà họ mang cái khẩu AK thì tôi thấy nó có hơi phản cảm vì nó mang tính chất vừa kiểm soát vừa hù dân. Con virus nó đâu có sợ khẩu AK đâu. Cho nên đưa cái khẩu AK ra thì tôi thấy nó mang tính chất có vẻ như là chính trị hóa nhiều hơn. Nó có vẻ bạo lực, áp bức hơn là cái việc muốn kiểm soát. Cũng có ý kiến cho rằng nhà nước Việt Nam rút kinh nghiệm từ sự kiện người dân Cuba biểu tình phản đối chính phủ vì cuộc sống bị ảnh hưởng do các hạn chế từ việc chống dịch nên đã điều quân đội với vũ khí vào thành phố để vừa tham gia chống dịch vừa đề phòng người dân biểu tình. Ngoài kiểm soát việc đi lại của người dân, quân đội còn tham gia việc phân phát thực phẩm và điều trị cho người nhiễm COVID-19 tại các trạm xá lưu động được quân đội xây dựng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ra lệnh các lực lượng chức năng trong ngày 23 tháng 8 phải đưa tất cả những người lang thang, cơ nhỡ đang sống tại các gầm cầu, bến xe bus về nơi được gọi là thu dung do quân đội quản lý. Thống kê cho thấy Tính đến tối ngày 23 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 354.355 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Kể từ ngày 27 tháng 4 tức khi đợt dịch bùng phát thứ tư, số tử vong vì COVID-19 được báo chính thức là 8.666 người. Không thắng không về, Bộ trưởng Quốc phòng coi COVID-19 là kẻ thù hữu hình. Trong chuyến thăm và làm việc với Bệnh viện Giả chiến số 5 đặt tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tuyên bố công tác chống dịch là một cuộc chiến không thắng không về. Sở dĩ Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu như vậy vì từ hôm 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh chính thức bắt đầu bước vào giai đoạn siết chặt hơn các biện pháp chống dịch, hạn chế người dân ra đường. Bộ Quốc phòng đưa ra hàng nghìn quân chủ lực từ quân khu 7, quân đoàn 4 và khoảng 35.000 dân quân tự vệ vào thành phố Hồ Chí Minh tham gia các chốt kiểm soát cùng các lực lượng khác như công an, hải quan, quản lý thị trường, y tế. Các cán bộ chiến sĩ cũng sẽ kiểm tra tuyên truyền, kiểm soát ở các phố phường của thành phố. Ngoài ra, hơn 2.000 bác sĩ và nhân viên y tế, 30 xe cứu thương của quân đội ở phía Bắc cũng được đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia xét nghiệm, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19. Với tuyên bố không chiến thắng trong trận chiến chống dịch sẽ không rút quân về, nhiều người cho rằng ông Giang đang ảo tưởng vì kẻ thù của ông lần này không phải là kẻ thù hữu hình. Ông Võ Minh Đức, một cựu quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam bình luận, các quan chức Việt Nam xưa nay vẫn hùng hồn tuyên bố như thế, tôi nói thật, dân bụm miệng không kịp với những phát ngôn của mấy ổng đâu. Ông Giang phát ngôn như thế là thái quá, là ảo tưởng. Ông nói trên tinh thần, trên tư tưởng thời chiến tranh bằng súng đạn mà kẻ thù đối phương thấy trước mặt, dịch bệnh thì nó khác. Đối với dịch bệnh thì phải những người làm chuyên môn, những người làm khoa học, dịch tễ, những người có kinh nghiệm chống dịch bệnh mới có thể phán đoán được tình hình sẽ diễn biến như thế nào. Chỉ có họ mới biết bằng biện pháp nào mới chặn đứng được hay nói một cách khác là chiến thắng được nó. Còn với một người cầm quân sự, nếu không chiến thắng thì ăn nói sao với dân? Ăn nói sao với dư luận quốc tế? Trong khi đó, Trung tá bác sĩ Đinh Đức Long lại có cái nhìn khác, ông tin rằng chuyện chiến thắng là có, ông giải thích. Nói theo Bộ trưởng Quốc phòng thì đấy là cách thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của quân đội đối với đất nước, đối với nhân dân. Nó cũng thể hiện ý kiến riêng của ông ấy là lần này quân đội sẽ tham gia và sẽ dập được dịch. Tôi nghĩ xác suất thắng cao vì dịch không thể kéo dài mãi được. Nguyên tắc bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch là gì? Đầu tiên là ủ bệnh, rồi khởi phát bệnh, sau đó đến toàn phát, đến đỉnh điểm rồi sẽ thoái lui. Tất cả bệnh dịch truyền nhiễm xưa nay đều có quy luật đấy hết. Bệnh dịch ở Sài Gòn có khả năng lên đỉnh dịch rồi, tỷ lệ chết mấy hôm nay có dấu hiệu giảm rồi, mà lên đỉnh dịch thì phải xuống thôi. Hơn nữa, bây giờ đã có vũ khí tức là vaccine, bây giờ vaccine về rất nhiều, như thế chuyện chiến thắng có thể nói là chắc chắn, chỉ có định nghĩa thế nào là thắng, tỷ lệ chết phải bằng hoặc thấp hơn thế giới thì mới gọi là thắng, chứ hết dịch mà tỷ lệ chết cao hơn thế giới thì thắng là khó. Mới đây, một cuộc họp trực tuyến giữa Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trong tháng 8 năm 2021 bị đưa lên mạng xã hội tiết lộ các thông tin chấn động về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Tư lệnh đã làm việc với thành phố và chuẩn bị 10 hecta đào huyệt sẵn, 10 hecta với 5.000 huyệt đã chuẩn bị xong và 5 hecta để chôn tập thể nếu quá tải, thiêu không kịp. Bộ Tư lệnh thành phố đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hỗ trợ 4.000 túi đựng tử thi hoặc hơn. Bộ Tư lệnh cũng cho biết tỷ lệ tử vong ở bệnh viện giả chiến là 2.56%, tỷ lệ tử vong ở bệnh viện điều trị tầng đặc biệt là 94.2%, điều trị tại nhà thì tỷ lệ tử vong là 3.42%. Bộ Tư lệnh cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chi viện cho thành phố xe cứu thương chở tử thi để bí mật hơn, chứ xe tải thì Bộ Tư lệnh có đủ. Với tình hình thực tế như vậy mà Đại tướng Phan Văn Giang tuyên bố không thắng không về, Luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên Facebook cá nhân của mình rằng với tôi, việc quân đội tham chiến vào hoạt động của một thành phố dân sự là sự bất thường và mang tính cách lâm thời. Khi nào sự bất thường này chấm dứt, khi đó là chiến thắng. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ cá nhân đầy chủ quan, nhưng nếu vẫn giữ cách nói ẩn dụ thời chiến cho công cuộc phòng chống virus corona thì phải quét sạch chúng ra khỏi cộng đồng thì e rằng chúng ta đang lấy đá ghè chân mình khi đặt ra một mục tiêu bất khả thi. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng hôm 12 tháng 7. Tại buổi lễ trao quyết định, Chủ tịch nước phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang là cán bộ quân đội có lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng, đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chính quy, được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ cơ sở, trải qua chiến đấu trực tiếp có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tác phong sâu sắc, quyết đoán và luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên tất cả các cương vị công tác. Trong năm qua, không ít lần các quan chức Việt Nam phát ngôn mạnh mẽ, tự tin trong việc phòng chống dịch COVID-19 nhưng lại bị dư luận cho rằng lố bịch và ảo tưởng. Hồi tháng 6 năm 2020, khi nước Mỹ chìm trong đại dịch COVID-19, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một lần phát biểu tại Quốc hội Việt Nam đã dùng câu nói của người dân Việt về nạn bỏ nước ra đi sau năm 1975 để ví von ngược lại rằng Thực tại nước Mỹ, những tháng qua,